hai ôn tập giữa kỳ hai tất cả mà nắm cho thêm những cái nội dung tập sau thứ nhất là kỳ à, thứ nhất là về cái à, đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á các nước ASEAN thì à, cả em sẽ tìm hiểu qua cái trò chơi nhà địa lý Tài Ba về kỳ ờ, thể, thể hiện thể lệ kỳ cuộc chơi như sau thứ nhất là hai đội chơi cử hai bàn tham gia trò chơi và có 10 câu hỏi các đội lần lượt chọn câu hỏi câu trả lời đúng được tính 10 điểm và câu trả lời sai đội bạn dân quyền trả lời và dân được 5 điểm cộng việc em mà xem câu 1 câu một điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế các nước đông nam á không phải là a là nguồn nhân công dồi dào b là lao động có trình độ kỹ thuật cao c là tài nguyên thiên nhiên phong phú d là vốn tranh thủ vốn được vốn và công nghệ phần này thì đáp án lao động có trình độ kỹ thuật cao câu 2 các nguyên sản xuất của Đông Nam Á tập trung ở A là ven biển và Trung Du B là Trung Du và Hải đảo C. Đồng bằng ven biển Câu 3 Loài nông sản của Đông Nam Á chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng của châu Á là A. Cà phê B. Mía C. Lợn D. Trâu Như vậy là đáp án A. Câu 4 Hiệp hội các nước Đông Nam Á, tắt là ASEAN, được thành lập vào ngày tháng năm nào? À, con nó dễ à, được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan. Câu 5. Hiện nay, số thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là Câu 6. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào? Câu 7. Nửa đầu thế kỷ 20, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm. Câu 8. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á? A. Phát triển nhân tốc độ cao B. Nền kinh tế phát triển hiện đại C. Phát triển nhân song chưa vững chắc Câu 9 Hiện nay, vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á là gì? À, cái này A là thiếu lao động B. Tình hình chính trị không ổn định C. Nghèo đói, bệnh, dịch bệnh lương thực chủ yếu của Đông Nam Á là giờ thì à, đặc điểm kinh tế à, à là đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á này. thì các em nhớ các đặc điểm sau này thứ nhất là nền kinh tế phát triển khá nhân thông tiêu vững chắc thứ hai là cơ cấu kinh tế có sự thay đổi và ảnh quả trình công nghiệp hóa của các nước ba là các ngành sản xuất tập trung vùng đồng bằng và ven biển VB nhỏ là hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN à, thì trong phần này thì tham gia ASEAN thì Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội hai là về vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ Việt Nam à, về đặc về địa lý phần à, địa lý Việt Nam thì cả em nắm cho thành những cái nội dung như sau Vị trí địa lý Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật? Thứ nhất là nó nằm trong vùng nội dị tuyến của nửa cầu Bắc. Hai là trung tâm khu vực Đông Nam Á. Thứ ba là cầu nối giữa đất liền và biển giữa các quốc gia Đông Nam Á lục địa và các quốc gia Đông Nam Á hải đảo à, các em quan sát trên lập đồ nơi giao lưu của các cái luồng gió và các cái luồng sinh vật à, các em thấy trên lập đồ tên vào thì cả theo cái phần hai là vị trí địa lý dãy hàng lãnh thổ Việt Nam là cái phần này thì em như là thử thách cho em và cái phần chơi vùng biển và khoáng sản Việt Nam nếu đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam chọn à, hai bốn chuẩn bị thì câu hỏi tại sao địa khi nền ta mang tính chất nhiệt độ gió mua và chiều tác động mạnh mẽ của con người à, thứ ta hiểu biết của các em nhóm à, con nhóm 1 và nhóm 3 thì nếu các biểu hiện chứng tỏ đôi núi là bộ phận quan trọng nhất à, cái phần này thì các em đã được uh, trải nghiệm làm theo từng nhóm như các em à, xem lại để mình à, trình bày lại về cái ý thứ nhất à, thì cả em phải à, vì sao bắt đôi núi là một cái bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa hình của nước ta thì bởi vì là gì nè em thấy là nước ta là có 3 phần tư diện tích lãnh thổ là đôi núi à, trong đó thì cả em thấy là 85 phần trăm là diện tích đôi núi dưới 1.000 mét 14% là diện tích đồi núi từ 1.000 đến 2.000 mét. Còn 1% à, là diện tích đồi núi trên 2.000 mét. À, thì nhìn lên là bản đồ thì các em có thấy được là à, cái tháng mau này này các em thấy được là à, nước ta thì chủ yếu đi hình là chủ yếu là đôi núi nhưng mà à, đôi núi dưới 1.000 mét đồi núi thấp là chủ yếu còn đồng bằng thì chỉ chiếm một phần tư diện tích lãnh thổ à, Cảm thấy là đó có cái đồng bằng bắc bộ hay là còn gọi đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long đồng bằng ván biển hay à, là nhỏ hẹp nhóm 4 thì à, à nhóm 2 và nhóm 4 thì tại sao nói đi hi niệm tam mang tính chất nhiệt đới gió mua và chịu tác động mạnh mẽ của con người à, thì cả em mà thấy này. À. nhất là cả em thấy là các khối núi bị sỏi mòn cắt sạn và xâm thực à, cả em thấy là trên cái hình này cái hình này à. thì một số hang động nổi tiếng ở nước ta các em quan sát như đồng thiên cung hà long Không, thực tiếp tục là một số dạng định hình nhân tạo này. À, bây giờ nhóm tài năng nhóm 1, nhóm 2 là khu vực đồi núi, nhóm 3, nhóm 4 là khu vực đông băng Nhóm 5, nhóm 6 là địa hình bờ biển và thêm lục địa. như vậy là thế đã chia thành là gì ạ lớp thành sáu nhóm nhiệm vụ là hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm cả khu vực địa hình như là thứ nhất là khu vực đồi núi đồng bằng địa hình bờ biển và thiên lục địa à, trong thời gian một phút thì à, phần này á, nhóm nam mình làm theo phương án dự án làm ở nhà hoặc là cả em sẽ làm trên bài boy thì à, được rất là khuyến khích à, các nhóm đầu tiên hay là chấm uh, điểm theo nhóm Bốn là địa hình và cả cái khu vực địa hình Việt Nam. Nhất là cả khu vực địa hình thì nhóm 1, nhóm 2 này. À, thì cái khu vực đồi núi vùng núi Đông Bắc, vùng núi Tây Bắc, à, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, nhóm 3 nhóm 4 là các em làm được làm được nhất là khu vực đồng bằng thì có đồng bằng sông Hồng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ bơm biển và thêm mực á thì không có bơm đến phần uh, trò chơi tôi tài giỏi và bàn cũng thế thì phần này á các em mà dựa vào bảng số liệu dưới đây bảng tỷ trọng các ngân trong tổng sản phẩm trong nước Việt Nam năm 1990 và năm 2017 à, đơn vị là phần trăm các em mà thấy là về các cái ngân này nông nghiệp này, công nghiệp dịch vụ à, từ năm 1990 cho đến là năm 2017 thì có cả cái chỉ số và bây giờ là cái yêu cầu này A là cả em phải vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2017 hai là nhìn em hãy nêu cái nhận xét về sự chuyển biến của các ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ từ năm 1990 và đến năm 2000. À, đến năm 2017 à, đây. 2017 thành lập dạ. về phần nhận do chào tạm biệt và chúc các em học tốt